Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ à, một cái cô này tên là Đỗ Thúy Hằng. Câu hỏi là, Kính bạch Thầy, gia đình con có hai việc liên quan đến lời thề nguyện mong Thầy giải đáp cho con ạ. Việc thứ nhất, ý, gia đình con có hai anh em là họ hàng cùng lấy hai chị em gái của nhà con. Hai anh em có rủ nhau làm ăn kinh doanh chung, nhưng khi vào việc thì hai anh em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến nặng lời và thù hận nhau rồi chú em ôm hận thề rằng đến chết cũng không quan hệ với gia đình con nữa đấy con rẻ đấy thưa này chúng mặc dù mọi người trong gia đình phân tích và nói là chú ấy sai nhưng chú ấy vẫn rất bảo thủ và kiên quyết là sẽ không bao giờ quan hệ với gia đình này nữa con rất lo cho lời thề của chú ấy mong thầy cho con lời khuyên ạ cái việc thứ hai là hiện tại mẹ con đang bị bệnh đang uống thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng mỗi lần uống mẹ con như bị ma làm vậy. À, có lần mẹ con nói nếu mẹ chết mẹ sẽ không đi một mình đâu và mẹ rất hận con, rất hận con. Trong khi đó con với mẹ con đang sống rất là bình thường với nhau, không có vấn đề gì cả. Con rất lo không biết mẹ con phát ra cái nguyện như thế thì có làm sao không ạ? Đấy, cái câu hỏi của cô Thúy Hằng này là mẹ cô đang bệnh mà uống thuốc mà mỗi lần uống thuốc ấy thì mẹ cô giống như bị ma làm và bà lại nói là nếu mẹ chết mẹ sẽ không đi một mình đâu và mẹ rất hận con tự nhiên lại nói là mẹ hận con lắm cứ uống thuốc vào thì nói thế mà lại chết không đi một mình thì không biết là rủ ai đi cùng đây <laughs> đại chúng đấy mà hận con thì khéo khi là dắt con đi cùng rủ con đi cùng cho nên cô này cô rất là lo ừ, mong thầy cho con lời khuyên ạ đó con xin chân thành cảm ơn thầy thế, thì cô này cô hỏi hai câu hỏi Yeah, dạ, Thầy xin à, trả lời cho cô Thúy Hằng với đại chúng thế này, đại chúng cùng nghe. Thứ nhất là chúng ta thấy cái câu chuyện trong gia đình đúng là khá phức tạp. Đại chúng thấy không? Thầy vẫn nói gia đình á, cũng là một cái ổ phiền não mà. <laughs> nó cũng là cái ổ phiền não nhiều hay ít thôi. Đấy, nó rất nhiều chuyện. Đây là có hai mẹ con đấy đó. Ừ, nó cũng sinh chuyện. Ừ. Thế rồi à, anh em với nhau sinh chuyện, rất nhiều chuyện. Quả thật nếu không biết tu tập thì chỗ nào cũng sinh phiền não được đại chúng thấy không chỉ có tu thôi mới hết khổ mới hết phiền não thôi còn không tu mà nhốt với nhau thì nhốt trong một gia đình hay trong một cộng đoàn một tập thể cũng đều là sinh ra phiền não đau khổ hai người ở với nhau đại chúng thấy là phiền não rồi một mình ở với một mình thôi mình cũng tự phiền tự não rồi thưa đại chúng thì đừng nói đến hai người rồi đến một một nhóm nhiều người đó nó vậy đấy phiền não nó ở trong tâm chúng ta mà đó thế cho nên cha mẹ con cái anh em đều những cái duyên cái nợ mà mày làm thế nào có khi là cái thiện duyên có khi là cái ác duyên mà đến với nhau ừ, cho nên tại sao mà mà à, đi xuất gia cái chữ xuất gia của các thầy là ra khỏi cái gia đình đấy vì gia đình nó cũng là cái ổ phiền não ra khỏi đó là chúng ta bớt được cái phiền não ban đầu đấy ừ. thế thì với câu hỏi của cô này á thì thầy ờ, xin chia sẻ thế này cái việc mà một cái người anh em anh rể đấy mà phát cái nguyện cái lời thề độc à không bao giờ quan hệ với gia đình nữa <laughs> phải không thế thì chúng ta thấy là tất cả những cái lời thề mà phát ra trong cái tâm niệm hận thù và những cái tâm niệm mà, mà nó nặng nề thì nó đều trở thành một cái năng lượng rất là tệ và cái lời nguyện lời thề đó nó có thể theo ta nhiều kiếp thưa đại chúng rất nhiều kiếp đấy cho nên đức phật cấm cấm tất cả các đệ tử Phật không ai được phát thệ nguyện đọc bao giờ cả. Chúng ta là nguyện là nguyện thành Phật, nguyện thành Bồ Đề và nguyện tu tập chứ không nguyện hận thù như thế này. Những cái lời thề lời nguyện trong cái tâm hận thù thế này nó cực kỳ nguy hiểm và nó theo mình rất khó hóa giải chứ không phải chuyện dễ đâu. Đó, thưa đại chúng, đó, nó, nó lâu dài lắm. Đó, thế cho nên là Phật cấm. Thế thì ở đây á, bây giờ cái anh này đã phát cái lời như vậy rồi làm sao bây giờ và gia đình khuyên giải không được đấy vì cái lời thề mà nó trong cái tâm trạng thế nó nặng lắm thầy biết nó cũng khó hóa giải đấy mà phải được cái người có đức cao mà đến mà, mà khuyên giải thì nó khó lắm nên cho nên bây giờ thì à, bớt đi cho anh này bằng cách thì khuyên can nói với vợ anh vợ anh tức là chắc chị em với cô này à, thì có thể là ngoài cái việc khuyên ra rồi thì cũng có thể làm lễ mà hồng tôi tác phước cho anh ấy tác phước cho anh ấy nhé làm lễ rồi tu tập thì nó cũng có thể nó đỡ được phần nào Đấy, chứ còn nếu mà nói bảo anh đã thề nặng như thế mà chuyển là rất là khó ừ. còn bây giờ mình gọi là đỡ duyên cho anh một chút thôi đó nhé còn nếu mà anh nghe được cái bài giảng này của thầy thì anh biết những cái lời thề nguyện ấy nó không tạo cho anh một cái duyên lành tốt đẹp ừ. trong đời này và những cái đời về sau mà nó mất đi rất nhiều thứ khi mình ôm một cái tâm hận đại chúng nhớ cái tâm hận ấy nó không phải là chỉ hận với gia đình cái tâm hận ấy nó dẫn mình đọa lạc chứ không phải không Đó. dẫn mình đọa lạc ừ. do cái tâm hận ấy chết nó bị đọa chứ không phải tưởng mình hận người ta là mình chết mình lại được sinh lên chỗ cao tốt đâu vì cái tâm hận đấy nó thuộc về cái bất thiện tâm cho nên bất thiện tâm nó dẫn chúng ta bị bị đọa lạc đó thưa đại chúng ở đây á, thầy lấy ví dụ trong kinh ờ, Từ vi thủy sám câu chuyện của ngài Ngộ Đạt Quốc sư trong 10 kiếp trước Ngộ Đạt Quốc sư là ông quan tên là Viên Áng đã xử chết oan cho cái ông một ông nông dân là Tiểu Thố. Thế thì đại chúng thấy đại chúng phải nghĩ là cái ông nông dân chết oan cái đáng nghĩa chết ông phải được làm người chứ, đúng không? Thế mà Viên Áng làm quan xử oan chết kiếp sau Viên Áng lại còn được làm người. Là đi tu trong khi cái ông tiểu thố là bị chết oan thì lại không được làm người là thế nào thế này chúng thấy nó là do cái gì đấy chỗ này cái để chúng ta phải lý giải chính ông viên áng khi bị chết oan lại ôm tâm oán hận oán thù đại chúng hiểu không do cái tâm oán thù đấy gọi là cái tâm hận thù nó rất nặng và chính tâm hận thù đấy khiến cho bị đọa lại không được sinh làm người đấy đại chúng thấy không chứ không phải là cứ hận thù mà mình được sinh làm người đâu oan là mình được sinh làm người đâu đó. nếu bị giết oan mà lại không sinh tâm hận thù thì có khi được sinh làm người vào nhưng vì hận thù nặng quá cho nên cái tâm hận ấy nó phải đọa vào cái đường đường khổ đọa vào đường ác làm ngã quỷ làm ác quỷ đấy thưa đại chúng thế không phải chuyện thương thế cho nên chúng ta nhớ là ba cái tâm độc còn trong tâm mình à, thì mình chết là mình bị đọa Đại chúng nhớ rõ cái điều đó, chứ không phải là, là, là cái gì đâu. Chính ba tâm độc để kéo mình xuống ba đường ác, ba cái tâm độc này. Trong còn tâm còn hận thù, dù mình là đúng đi chăng nữa, đấy như ông tiểu thố, hận thù cái ông kia, nếu về trần gian gọi là đúng, mày giết oan tao thì tao phải thù mày. Mà nếu ở thế gian gọi thù thế là đúng đấy, không? báo thù là đúng. Thế nhưng mà đâu có ngờ là cái tâm thù đấy nó lại là một cái tâm bất thiện, cho nên nó lại kéo dìm mình xuống đọa xuống cái cõi thấp chứ lại không được làm người. Nghe Thế ông Viên Áng sau khi ông giết oan xong rồi thì ông hối lỗi, rồi ông ăn năn ông tu tập thì ông lại được tái sinh làm người, rồi kiếp sau ông lại đi tu. Nó lại như vậy đấy, chứ chúng ta lại đừng nghĩ là nhân quả, chúng ta cứ tưởng nó phải thế này thế kia. À, hiểu ra nó lại là như vậy. Đó. Thế thì ở đây cái người anh rể này phát cái lời thề nguyện đọc thế này thì chắc chắn chết là đọa, rất khổ chứ không phải chuyện thừa đó vì mình ôm một cái tâm hận thù rất nặng. Đấy, cho nên Thầy cũng mong nếu mà anh nghe được thì thôi tự tâm mình cải hối thì còn được. tự tâm mình thấy ôi thế mình dại. Mà thôi sám hối rút lại lời thề thì còn được, còn không thì cái lời thề nó cứ dẫn mình đi, dẫn mình đi, dẫn mình đi vào đọa đấy. Thì hôm nay thì Thầy cũng qua cái chương trình giải đáp thắc mắc này, Thầy cũng nhắn nhủ mà mong sao mà anh này nghe được để anh biết hồi tâm thì anh mới có thể tự chuyển hóa được cái nghiệp của anh chứ không thì nó hết sức nguy hiểm với anh nhiều đời kiếp về sau. Đó. Còn với cái hiện tượng mẹ của cô như vậy, ấy, vâng, mỗi khi uống thuốc thì có cảm giác giống như ma hành, ma làm. Rồi bà mẹ bà lại phát ra cái lời nói rất là lạ kỳ. Vâng. Là mẹ có chết ấy, thì mẹ cũng không đi mình đâu. Và mẹ rất hận con. Mà hai mẹ con đang bình thường tự nhiên nói mẹ rất hận con, nhưng không biết là cái lý do về cái gì. Vâng. Thế thì có thể bà mẹ là bị thế giới tâm linh họ hành, oan gia trái chủ nó hành đấy nhé nói thẳng là oan gia chủ nó hành thế thì bây giờ uh, cô này lên làm thế nào thì thầy khuyên cô có thể ngay lập tức là mình nếu nhà có ban thờ phật hay không có ban thờ phật thôi lại lên ban thờ gia tiên hoặc là ra giữa trời mà bạch cũng được khấn luôn và xin là à, bạch lên chư phật chư bồ tát chư thánh hiền tăng trong mười phương và con xin à, sám hối và tác phước cho các oan gia trái chủ đang tác động vào mẹ con nhé đang tác động của mẹ con vì bà làm bệnh rồi bà nhiều khi không làm chủ được mình đâu vong nó vào nó ra nó tác động cứ thế nào nó, nó bảo sao nói vậy đấy mà đó thế thì ngay lập tức có thể là là cô bạn này có thể bạch ngay được và ở đây kinh nghiệm chùa mình rất nhiều phật tử thuần thành họ biết được cách này rồi khi có cái sự cố gì họ có thể chắp tay giữa trời bạch phật luôn con xin được sám mối và tác phước cho các oan gia trái chủ đang tác động đang ảnh hưởng đến thân nhân nhà con như thế này thế này và quả thật nó cũng rất hiệu nghiệm nhé ta phát tâm ngay làm luôn cái việc đó cúng dường tam bảo phát nguyện như thế để hồi hướng cho oan gia chủ luôn Đấy. thế và sau đó thì cô lên về cô làm lễ cho bà cụ nhé mà cái, cái lễ như thế nào thì vào trong cái trang của chùa ba vàng á, có cái chương trình tu tập nhất là cái bài tu số 8 đấy để chuyển hóa và hóa giải oán kết nghiệp chướng nhé thì cái vào trang bài tu số 8 của chùa ba vàng là có đầy đủ hướng dẫn rất là chi tiết cái việc tu tập hóa giải bán kết. Đấy là cái thứ nhất. Đối với bà mẹ, để khẳng định bà mẹ như thế này là có vong nó tác động rồi. Nha. Thì nên làm cái chuyện này. Nhé. Mình bạch Phật luôn, tác phước luôn ngay để cho nó, nó cho các vong người ta đầu tiên người ta hoan hỉ đã, sau đó mình có tu tập để chuyển hóa cái ác nghiệp với người ta.